có khi nào chúng ta tự hỏi mong muốn nhất của người thành công là gì phải chăng đó là được sống hạnh phúc hơn và lâu hơn một phần trăm người thành công trên thế giới họ đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc như thế nào những bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ những buổi tiệc xa hoa những mối liên hệ đẳng cấp những điểm đến thượng lưu phải chăng đã là tất cả có một điều còn quan trọng hơn như thế, một nơi để trở về. Nơi thiên nhiên ban tặng, sống nhẹ nhàng, thư thái, đạt chuẩn của 10 hình thái Wellness Luxury. Hòa bình vào thiên nhiên nguyên bản và thụ hưởng nhiều tiện ích đa trải nghiệm. Nơi tìm về bản ngã và sự tỉnh thức. Môi trường sống đề cao sự riêng tư và an ninh tuyệt đối nơi tâm trí lắng động cho ý tưởng kinh doanh mới đột phá. Tận hưởng từng cung bậc cảm xúc đến từ thiên nhiên ban tặng, tiện ích đa dạng đang xây không gian kiến trúc Italia độc đáo. Nơi hội tụ phong cách sống đồng điệu, dung hòa. vị thế Thủy Bào độc đáo, nâng tầm cuộc sống Wellness Luxury. sống thư thái êm đềm bên những kênh đào thơ mộng. Sống nghỉ dưỡng bên mặt hồ lung linh ngay thềm nhà. Sống phong cách bên sông nơi có bến du thuyền neo đậu. Sống phóng khoáng bên bờ biển thuần khiết, trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao thú vị. Ta có trọn vẹn 10 hình thái wellness luxury chỉ có ở Venezia Beach. Venezia Beach, tiên phong tạo nên phong cách sống mới, phong cách Home Resort. Home sở hữu lâu dài cho ta an tâm, đa tiện ích đạt tiêu chuẩn đô thị biển kiểu mẫu, quy định đoạt lưu trú khai thác, mãn nhãn đám say trong kiến trúc phong cách Italy cổ điển thanh lịch, quản lý vận hành quốc tế ta hãnh diện hài lòng nơi đây nhà mình được chăm nom bởi thương hiệu quản lý vận hành đạt chuẩn 5 sao số 1 thế giới. Resort chính là đáp án cho những người thành công tìm cho mình cuộc sống hạnh phúc hơn và sống lâu hơn. Venezia Beach, đô thị biển phong cách home resort đầu tiên tại Việt Nam, nơi nhà là resort.